cho nó khói nè một cặp đầu chi lửa và một cặp kia ngoài ra thì phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá gia điện sẽ bật bật lên cho các bạn xem đây, cái hộp nướng có mâm nướng mà vị nướng được làm từ nóc đây ngọn lửa cháy xanh đẹp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 chúng ta sử dụng ra so với bếp gà của Việt Nam vì bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn sử dụng những loại pin như là pin ờ, con ó hay con thỏ như thế này đây pin này có giá khoảng 15 cho đến 20 ngàn một cặp các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng loại pin mắc hơn như là Panasonic Toshiba Maxell các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tuần giá 40 ngàn một cặp thì để tiết kiệm các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này Tôi sẽ đo thử nhiệt độ của hai bếp cho các bạn xem thì khi mà các bạn sử dụng các bạn thấy ngọn lửa đó chúng ta đang nấu đỏ mà đột nhiên nó đang ờ, lớn mà nó nhỏ lại cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đáy nồi nóng hơn 200 độ C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 các bạn chú ý là chúng ta phải lắp đúng tránh lắp sai lắp đảo trục nếu các bạn lắp sai lắp đảo trục thì ờ, bếp sẽ không hoạt động được chúng tôi để lâu ngày á, thì pin sạc nó sẽ hỏng luôn khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin nó còn nhiều hay nó còn ít thì các bạn cũng có thể nghe vào tiếng đánh lửa của bếp nó nhanh nó mạnh tức là nó còn nhiều nó yếu và nó chậm dần đi tức là nó sắp hết pin bên phía tay trái chúng tôi làm sẵn một cái đầu dây chờ sạc cho các bạn đi kèm với đó sẽ có một rạch dây sạc dài 3 mét để cho các bạn có thể thoải mái sử dụng kèm với bếp luôn các bạn hết pin các bạn chỉ việc cắm vào để sạc hơn. trên tục sạc nó có một cái đèn hiển thị màu đỏ tức là pin nó còn nhiều bên pin nó hết ờ, bên nó chưa có đầy cái nào mà các bạn sạc nó chuyển qua màu xanh đó khoảng 16 tiếng thì nó sẽ đầy